chốt trên nhóm cho anh em là bốn cái mã kèo để anh em có thể đầu tư nè đó anh em thấy qua mình có chốt cho anh em cái mã kèo của giải La Liga đó là Villarreal chấp 0,75 nè nằm tài 2.5 FT nè thì anh em đã húp full cái mã kèo thằng Villarreal này với cái tỷ số là 4-1 rồi nha nè 4-2. còn cái mã kèo Newcastle thì mình cho anh em nằm Newcastle chấp 0.5 nè nằm tài 2.5 và nằm tài góc 9.5 thì trận Newcastle này tới 10 4 quả góc luôn nha anh em. Và tỷ số là 4-1 thì anh em đã húp full cái trận Newcastle với ba mã kèo với hai mã kèo của thằng Villarreal nữa anh em húp được 5 mã nè. Đó, trong cái trận của MU thì mình cho anh em nằm MU nè. Đó, anh em quà tiền, anh em quà kèo trong trận này MU đá đồng thì anh em quà nha. Còn tài 2.5 thì anh em húp được một mã nữa là anh em húp được 6 mã nè. Tài góc 9.5 anh em húp được một mã nữa là 7 mã nè. Anh em gãi cái mã kèo tài góc hiệp 1 4.5 thì anh em vẫn còn húp được 6 mã. Trong khi đó thằng Valentina mình cho anh em gãi mã kèo Valentina nhưng mà anh em vẫn còn hấp được 6 mã anh em gãi với mã kèo Valentina hai mã kèo nè anh em vẫn còn lãi được 4 mã kèo trong tối hôm qua đó anh em chia đều ra anh em đánh thì cái tỷ lệ anh em xác suất anh em ăn và anh em lãi rất là cao trong những mà cái trận đấu mình cho nhận định cho anh em đó anh em thấy đây mình có chốt lại kèo cho anh em là ăn full ba mã kèo này anh em chỉ gãi có một cái mã kèo của thằng Valentina đá cúp Italia thôi nha anh em đó thì à, anh em thấy những cái video mà mình nhận định cho anh em á tuy mình cho anh em chỉ có một mã kèo chính à, trên video thôi nhưng mà anh em thấy vô trong cái nhóm của mình thì tới lúc mà có cái đội hình chính thức thì anh em thấy mình cho anh em nè nằm trên tài trên tài và nằm tài có những cái mã kèo chính trong nhóm rất là nhiều bởi vậy mình mới phiên anh em nên vào nhóm để cái lúc mà mình cập nhật được cái đội hình chính xác nhất á, mình mới đưa một cái tỷ lệ kèo vô nhóm cho anh em chứ không phải chơi những mã kèo phụ không mà cũng có những mã kèo chính rất là nhiều thì tại có đội hình chính thức với cái tỷ lệ kèo chính xác mình mới cập nhật vô nhóm được còn nhận định trên video á, là mình chỉ nhận định trước trận đấu cho anh em để cho anh em tham khảo cái mã kèo thôi chứ không phải là cho kèo anh em để anh em đánh đó thì anh em cũng biết rồi chuẩn bị uh, ngày 29 là ngày mai thì có một uh, cái giải khởi động series uh, SEA Games 32 nha anh em thì anh em biết là mấy cái giải của Đông Nam Á thì nó chấp kèo cực kỳ cao nhưng mà nó ăn thì cực ăn với một hai quả nó cũng vẫn ăn mà nó chấp kèo sâu thì bởi vậy anh em đang chơi ngoài quả thầu quả cọ mình phiên anh em muốn chơi một cái chơi game mà để kiếm lãi á thì anh em nên đăng ký trang để anh em chơi giống như cái trận của thằng Việt Nam và thằng Lào đi trong khi đó Việt Nam chấp hai trái rưỡi nếu mà anh em có thể chơi trang á, thằng Việt Nam nó ăn hai không anh em vẫn húp được cái mã kèo bình thường tại sao anh em có thể chờ xem nó đá như thế nào ra sân nó đá 10 đến 15 phút chưa có bàn thắng thì lúc đó anh em vào thì tỷ lệ anh em thắng full kèo nó sẽ cao hơn bởi vậy mình mới khuyên anh em ở trang chơi ngoài qua thầu qua cò anh em đăng ký một trang thì chơi hiệu quả cho anh em gấp đôi anh em chơi ngoài luôn nha chơi ngoài qua thầu qua cò anh em chỉ chơi à, được trên dưới tài xỉu thôi chứ anh em không có thể chờ kèo anh em đánh trước trận đấu 1 tiếng đến 2 tiếng đồng hồ chứ anh em không có thể vào cái kèo mà à, à, giống như anh em không có thể chờ những cái mã kèo anh em mà anh em có thể đánh rung được không trong trang thì anh em đánh rung đánh rung 15 phút đánh rung 20 phút đánh rung 5 phút thì cũng được anh em đánh thằng ném biên là cũng được nữa đó bởi vậy tiện cho anh em cái cách đôi đường mà anh em chơi luôn thì bởi vậy mình mới phiên anh em anh em nào mà có thiện chí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 à, còn thằng UDNC á qua ra sân với sơ đồ 3511 nè anh em thấy thằng UDNC trong cái trận này ra sân một với một cái chiến thuật cực kỳ kỳ lạ luôn nha anh em ra sân với sơ đồ là 3511 đang cố thủ trong cái trận này để cho thằng Ly có thể à, vươn lên cái vị trí trên bảng xếp hạng nha anh em thì anh em thấy gần cuối mùa giải mấy thằng này nó tuồn nó tích nhau để nó kéo nhau lên đó thì anh em thấy trận này thằng Udinese nó tung ra với một cái đội hình cực kỳ lạ đó thì à, anh em cũng biết gần cuối mùa giải gần cuối mùa giải là nó sẽ à, dìu dắt nhau lên trong khi đó thằng Ly nó đang có một cái vị trí nguy hiểm trên bảng xếp hạng có thể tuột xuống vị trí cầm đèn đỏ thì trận này thằng Ly bắt buộc phải thắng đó bắt buộc phải trắng để giữ vững được cái vị trí an toàn trên bảng xếp hạng để mới có thể à, trụ lại là giải Serie A đấu trong mùa sau nha anh em trong khi đó mùa này thằng Ly nó mới lên hạng thôi thằng Ly nó mới lên hạng trong mùa này nhưng mà thằng Ly nó co, đang có một cái vị trí cũng rất là tốt trên bảng xếp hạng luôn nha anh em. Thì anh em thấy thằng Ly cái giải đấu Serie A là nếu mà anh em nào theo dõi kỹ cái ông giải đấu Serie A thì cũng không phải là cái một cái giải đấu yếu. Anh em thấy rất là nhiều cái đội um, có tên tuổi giống như Napoli nè, Lazio nè, Juve nè, AC Milan, Roma, Inter, Atalanta đó Udinese hoặc là Torino Fiorentina nè anh em thấy một cái giải đấu rất là nhiều hội tụ rất là nhiều câu lạc bộ nổi tiếng đình đám trong khi đó giải Đức hoặc là giải um, à, giải Đức hoặc là giải Tây Ban Nha thì gồm có những cái mấy cái tên nổi tiếng đâu anh em đó cậu chỉ có Bayer với Dortmund hoặc là giải Bồ Đào Nha thì chỉ có thằng à, à, thằng à, Benfica hoặc là Porto thôi nhưng mà trong giải Ý thì anh em thấy trong giải Ý là nó có rất là nhiều cái câu lạc bộ nổi tiếng giống như à, tới tầm 6 7 câu lạc bộ nổi tiếng thì trong khi đó mà Hằng Ly mới lên hạng trong mùa này nhưng mà Hằng Ly đang đứng được vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng là nếu mà tính theo cái thành tích của Hằng Ly á, thì anh em thấy Hằng Ly có một cái thành tích cực kỳ tốt trong cái mùa giải này luôn nha anh em trong khi đó rất là nhiều ông lớn nhưng mà Ly vẫn à, coi cúp để trụ hạng là được à, vị trí thứ 16 nhưng mà trong trận này Ly cũng có khả năng có thể đánh bại được Udinese BC trên sân nhà của mình để có thể giữ vững cái top uh, giữ vững cái vị trí an toàn trên giải xếp hạng Serie A để thể mùa sau đấu Serie A thêm một mùa giải nữa nha anh em. Đó, mình sẽ tiến vào cái phần uh, tiến vào cái phần mà thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy Ti thằng Ly nó có một cái chuỗi thành tích là 10 trận gần nhất không có tốt thôi nhưng mà anh em thấy có sự cố gắng của thằng Ly trong 10 trận gần nhất thì thằng Ly nó chỉ thắng được anh em thấy đúng một trận trước Atalanta không thắng thì thôi phải thắng trước một ông lớn giống như Serie A giống như Atalanta nè để quà thằng AS Roma nè để quà thằng Sampdoria, uh, thì anh em thấy trong khi đó để à, thua thằng AC Milan trận vừa rồi gần nhất là để thua AC Milan với cái tỷ số là 2-0 thì AC Milan đang cực kỳ mạnh rồi nói chung không có thể nào đánh giá thằng Ly với AC Milan được nhưng mà Udinese thì thằng Ly có thể có thể thôi nha có thể thắng được thằng Udinese trong lượt này trên sân nhà của mình thì anh em thấy trong 10 à, trận gần nhất Bên phía Udinese nha, chỉ có 3 trận thắng, 3 trận thắng thôi là thắng trước Cremonese, cái đội bóng đang cuối bảng xếp hạng và thắng AC Milan với cái tỷ số là 3-1 và thắng à, Empoli với tỷ số là 1-0. Đó, nói chung thằng à, Udinese cũng không có gì nổi bật trong cái mùa giải này luôn nha anh em. Trong khi đó mùa trước thì à, Udinese nó có một cái phong độ cực kỳ tốt nhưng mà trong mùa này thì Udinese không có cái gì để nổi bật để mà anh em đề cập trong cái trận đấu này. ở ờ, còn trong cái lịch sử đối đầu trong 4 trận gần nhất á thì anh em thấy trong 4 trận gần nhất mà mình đã phun hình tròn lại cho anh em xem đây. Đây anh em thấy trong cái trận cái chấm này là cái trận giao hữu nha anh em, giao hữu, giao hữu câu lạc bộ của Syria thì cái thằng uh, à, Udinese chơi trên sân nhà thì có thắng thằng Ly với cái tỷ số là 2-0 thì anh em thấy trên màn hình đây thằng Udinese mà trên là cái này là cái trận đấu giao hữu nha anh em chứ không phải là trận đấu Serie còn trên Serie giải Serie trong 3 trận gần nhất á, thì anh em thấy cái trận gần nhất là đó là cái trận lượt đi của mùa giải 2022 2023 thì Udinese nó có cầm quà được thằng uh, thằng Ly chứ anh em thằng Ly nó có cầm quà được thằng UDNC trên sân nhà của UDNC luôn anh em thấy phong độ của thằng Ly gặp thằng UDNC thì nó cũng không sợ cho mấy nha trong khi đó trận trước đó nữa thì uh, thằng UDNC thằng ý thằng Ly chứ anh em thằng Ly nó có thắng thằng UDNC với cái tỷ số là 2-1 nè trước đó thì thằng uh, à, à UDNC có thắng 1-0 thì anh em thấy thì nếu mà tính theo cái phong độ của hai thằng thì thằng Ly nó vẫn là cái thằng có một cái lợi thế hơn trong cái trận này thì anh em thấy trong cái trận này thằng Ly được lợi thế chơi sân nhà nè đó mà trong khi đó lượt đi đã cầm quà được thằng Udinese trên sân nhà của thằng Udinese rồi lượt về thì thằng Ly nó đang cần phải có bàn thắng để có thể vươn lên cái vị trí trên bảng xếp hạng để có thể có một cái vị trí an toàn thì anh em thấy đang nó đang có 28 điểm thôi mà đang đứng vị trí thứ 16 trong khi đó có thằng vị trí thứ 18 nó vẫn 26 à, điểm thì để chỉ cách 2 điểm thôi nếu mà muốn có một cái vị trí an toàn là phải thắng trong trận này vươn lên 31 điểm để cách xa cái vị trí đèn đỏ đó thì à, mình sẽ tiến vào cái phần cái trận gần nhất mà thằng à, trên đấu trường Serie A nha anh em trên lượt đi đó là thằng Udinese đá trên sân nhà giữ hòa với cái tỷ số một đều thì anh em thấy trong cái mã kèo trong cái trận đó đó thì thằng Udinese là chấp với cái mã kèo là đó 0,75 0,75 nha trong trận đó Udinese là được lợi thế sân nhà và được với cái mã kèo trên chấp với mã kèo là 0,75 đó trong trận đó thì một điều cái thằng ghi bàn đầu tiên á à, thì anh em thấy là cái thằng Lee thà cái thằng ghi bàn đầu tiên trong trận đó nâng tỷ số lên 1-0 vào phút thứ 33 và vào phút thứ 68 thì mới có bàn gỡ hòa một điều dành cho các cầu thủ à, bên phía à, Udinese thì anh em thấy đội hình ra sân lúc đó của thằng Udinese là chơi với sơ đồ là 352 nè, thằng Lee chơi với sơ đồ vẫn là 433 quyền thoại của thằng Lee. Đó,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 thì anh em thấy trong cái trận này nhà cái đang đánh giá thằng Ly đội chủ nhà cực kỳ cao đưa ra với cái mã kèo là thằng Ly chấp 0,25. Anh em thấy nhà cái đang đưa ra với cái mã kèo không thể nào mà anh em tin được trong cái trận đấu này. Đó, trong khi đó thằng UDDC trên lượt đi á là nó nằm vị trí sân nhà mà nó chấp với cái mã kèo là 0,75. Nhưng mà trong lượt về trên sân nhà của thằng Ly tại sao thằng Ly lại chấp 0,25 nhưng mà trong khi đó thằng UDDC là cái thằng mạnh hơn. Đó, quan trọng là nhà cái đánh giá cái trận này thằng Ly nó có một cái sự quyết tâm trong cái trận này để có thể giành được 3 điểm à, trọn vẹn trong cái trận này để có thể giữ vững cái vị trí à, trên bảng xếp hạng để có thể mùa sau tiếp tục thi đấu giải đấu Serie A này nữa đó thì bởi vậy anh em thấy anh em có thể đầu tư cái mã kèo là thằng Ly thằng ly chấp 0,25 nhưng mà anh em nào chơi trang giống như mình á, thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo là đá đồng hai thằng này đá đồng nha anh em thì nó ra sân tầm 10 đến 15 phút thì nó sẽ tụt xuống cái mã kèo đá đồng ăn đủ luôn thì anh em vào cái mã kèo thằng ly đội chủ nhà đá đồng thì cái tỷ lệ anh em hòa kèo và anh em thắng kèo nó sẽ cao hơn còn anh em chơi ngoài qua thầu qua cò anh em đánh trước trận đấu 1 tiếng 2 tiếng nếu mà cái trận đấu này anh em đánh 0,25 nhiều khi thằng thầu thằng cò đưa anh em cái kèo 0.5 luôn không chừng nếu mà trận đấu này nó có sơ sẩy á, nó có cái tỷ số là một đều hoặc không đều đi anh em nằm cái mã kèo trên chấp 0.5 hoặc 0.25 thì anh em giống như anh em thua nửa kèo hoặc là anh em thua đủ chưa còn mình chơi trong trang nếu mà hàng này nó có tỷ số hòa một đều không đều á, thì mình vẫn hòa kèo mình đâu có thua đâu mình sợ nè tại cái đó là mình chơi trang mình được lợi thế mình chờ kèo đó mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho anh em trong trận này luôn để anh em chờ đợi lâu thì đây đây là cái phần mà mình chốt kèo cho anh em bốn cái mã kèo trong trận giữa thằng Ly và Udinese này thì mình có chốt cho anh em cái trận là anh em nằm thằng Ly đá đồng thì mình cũng đã nói trước video cho anh em rồi đó thì anh em thấy mình chốt cho anh em bốn cái mã kèo để anh em đầu tư trong trận này là anh em nằm thằng Ly Hiện tại Ly đang chấp 0,25 nhưng mà anh em chờ ra sân 5 đến 7 phút thì hai thằng này nó sẽ dần co không có bàn thắng đâu anh em. Thì đó, anh em sẽ vào chờ thằng Ly còn đá đồng thì anh em sẽ vào thằng Ly đá đồng nè anh em vào thêm cái xỉu 2,25 cho mình trong cái trận này luôn thì trận này nếu mà có ăn á nếu mà có tỷ số luôn á thì sẽ cao nhất là một điều dành cho hai thằng thôi còn nếu không thì thằng ly sẽ ăn với cái tỷ số màu một không đó thì anh em cứ vào cái mã xỉu 2,25 xỉu gốc luôn thì anh em cũng thấy trong hai hàng này lịch sử đối đầu không có trận nào mà quá được 6 quả gốc nguyên một trận thì anh em nằm xỉu gốc 9.5 nguyên trận cho mình thì cái tỷ lệ anh em húp kèo nó sẽ cao hơn hiệp 1 thì anh em vẫn nằm theo cái mã kèo là thằng ly đá đồng luôn đó thì anh em thấy quan trọng trong cái trận đấu mà mình phân phối qua cho anh em bốn cái mã kèo để anh em đầu tư anh em đầu tư thì anh em phải chia đều kèo ra để anh em đầu tư chứ anh em không thể đánh một kèo anh em bỏ hai kèo thì cái tỷ lệ anh em thua và anh em lỗ rất là cao thì bởi vậy mình mới cho anh em nhiều kèo để anh em đầu tư anh em phân chia ra sao cho nó hợp lý của anh em để anh em cái vốn anh em có 2 triệu thì anh em chia ra trong cái trận đấu này mỗi cái 500 đó mỗi cái 500 thì nếu mà anh em quà cái kèo này nè anh em húp được cái kèo xỉu húp được cái kèo xỉu quà cái kèo này nữa ở anh em vẫn lãi được một trượt một củ trong cái trận đấu này bởi vậy mình mới phiên anh em chơi ngoài qua thầu qua cò thì khó cho anh em để anh em có thể phân phối vốn ra anh em đầu tư được những cái mã kèo này nhưng mà anh em chơi trong trang thì anh em phân phối vốn ra anh em đầu tư cực kỳ dễ quan trọng là anh em phải có cái tư duy để anh em đầu tư còn anh em chơi ngoài qua thầu qua cò mình đã phiên anh em rất là nhiều video rồi chứ không phải chỉ riêng một cái video này sắp tới còn có sea game nữa anh em muốn mà chơi một cái cách hiệu quả nhất á, thì anh em phải hiểu được cái cách mà anh em đang chơi ở ngoài qua thầu qua cò anh em không có thể đầu tư mạnh được anh em không có thể có hiệu quả cho anh em mình khuyên anh em đăng ký trang á là muốn tốt cho anh em là muốn cho anh em có lợi nhuận thôi đó thì anh em cũng biết anh em muốn xem mà cái video nhận định của cái giải uh, của cái giải uh, à, CRM á, thì anh em cứ qua cái kênh uh, hai lúa soi kèo của mình thì anh em sẽ xem được cái kênh uh, những trận đấu mà mình nhận định cái giải SEA Games 32 cho anh em xem. Thì uh, đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em rất là dài trong cái video này mình phân tích cho anh em kỹ cực kỳ kỹ trong cái trận đấu này luôn và với lại thêm mình hướng dẫn anh em một cái cách mà anh em đang chơi ngoài qua thầu qua cò cực kỳ sai thì đó anh em nào mà quan tâm tới cái vấn đề chơi nhóm hoặc là đăng ký trang